you came, where did I? nhỏ quá trời cái cái bể lớn thì về lâu quá trời lâu thợ làm quá trời lâu luôn bữa nay là chắc trong người nó sung quá cho ăn sung quá sung bữa nay nhảy ra ngoài luôn các bạn nhảy xuống cái nền này chỗ này Bắt, ừ, thấy nó còn ngáp ngáp nó ủa sao con cá bữa nay tôi cũng bị con mèo ăn cái gì sao mất tiêu con cá tôi chừng hết hồn mình ừ, ra thì nhập ảnh nằm ở dưới nền bây giờ thì anh cũng hơi tỉnh tỉnh hơi không biết làm sao đây cố gắng lên em cố gắng lên chú cá ơi rồi đỡ rồi bạn ồ quá mừng rồi nhưng mà cũng chắc chưa vững được bị mất thăng bằng do ở ngoài không khí quá lâu ở trên cạn quá lâu cũng phải ngầm xuống lại chưa chưa giữ được chưa giữ được thăng bằng chắc mình phải lấy kiến đầy lợi quá kiểu này nguy hiểm quá trời Đấy, các bạn thấy không dựng lên lại đó rộ bự ghê không đuôi rồi actor tơ ở đây cảnh lại đó bạn các bạn phải nhớ bật sưởi nha đó, để vô ờ, sủi oxy liên tục còn dám nhảy ra ngoài đó không đại ca sẵn tiện hôm nay mình ờ, thay vật liệu lọc bông lọc vệ sinh sau khi mình lọc này mình ờ, xài khoảng một tháng rồi mình hôm nay mình vệ sinh rồi mình thay vật liệu lọc trong đây nên bắt đầu mình à, đó, bắt đầu mình sẽ điều trị cho cái em cá này bữa nay là nó nó nhảy ra ngoài à. đó các bạn hồi sáng là em cá này mình à, nói các bạn là nhảy ra ngoài luôn các bạn các bạn thấy cái đuôi của em cá bị tưa, để gần các bạn xem ha đó bị tưa và có dấu hiệu là xì nhớt có những cái cận này các bạn thấy không nhớt của cá đó đuôi bị tưa và cá thì đó các bạn thấy không cũng còn nha bạn cũng còn sung nhưng mà nhưng mà không có sung như mọi lần không có bơi Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn để cho các bạn thấy à, giờ mình đi à, vệ sinh lọc các bạn xem ha rồi kỳ này mình sẽ um, thay hai bông lọc Đây, hai cái hai bông lọc này quá hai bông lọc cũ nó quá dơ rồi bây giờ à, mình sẽ thay thế mình à, sẽ không còn à, xài nhâm thạch nữa mình sẽ xài là đó là ngũ ha đó là ngũ sứ đó là ngũ và cuối cùng là anh thang à, rồi mình chỉ có nhiêu thôi rồi ngăn này thì à, ngăn này thì dễ đơn giản thôi rồi đây. à ok xong rồi bắt đầu mình sẽ ráp vào và vận hành cái lọc ha. rồi sau khi mình đã vệ sinh lọc xong thì mình bắt đầu à, mình ráp mình ráp lọc vô trong máy nha cái chồng bãi nha các bạn bởi vì cá mình nó bị à, có dấu hiệu nó tụt nhớt các bạn cho nên là mình phải là chăm thêm gia bi cho nó thể tích hồ này mình chăm 150 đủ nghe các bạn à, mình sẽ quay cảnh các bạn rõ hơn sau 7 à, 8 tiếng mình để cho em đó nó nó hòa động nó đã thở được và nó thấy nó khỏe mình rồi mình mới thay thay vật liệu lọc luôn sẵn tiện mình làm luôn tại vì à, em cá này quá sung thấy được cái một cái à, một con thằng lằn hay một con gì đó cho nên em cá này à, hoặc là cá này nó bị giật mình mình nghi là nó sẽ bị nó bị giật mình cho nên nó bay ra khỏi khỏi cái bể này còn thứ hai là nó quá sung nó bay ra khỏi cái bể 5 ờ, tắc này chiều cao nó chỉ có 35 thôi các bạn 50 35 35 Đấy, cho nên là nó cũng còn cái uh, hiện tượng nó còn còn núp thôi Đó. nó chưa mà hay mình thấy nó vậy chứ nó chưa có khỏe hẳn đâu khoảng chừng uh, hai bữa hai bữa sau mình sẽ theo dõi tiếp tục chứ bình thường nó đâu vậy đâu nó quá sức luôn mình tưởng đâu là chia tay nữa ai nhà đâu là chưa chưa tới lúc phải chia tay cũng còn các bạn chắc nó bay khỏi cái bể này khoảng chừng tầm 5 đến 7 phút gần 10 phút mà mình thấy xuống mình thấy mình hết hồn luôn nó ủa sao con cá mình bữa nay bữa nay nó đóng tiêu rồi cái bể trống trơn luôn mình cưỡng con mèo nó ăn luôn các bạn à, ờ, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ờ, ngày hôm nay nha giờ mình sẽ ờ, tiếp tục điều trị cho em này khoảng 3 bữa nữa mình sẽ đưa đi một đưa, đưa chung luôn một clip gột cho nó dễ nhưng mà theo dõi cho nó dễ hmm rồi bây giờ mình phải ờ, lấy miếng mút nữa mà miếng mút đẩy lên đó, bây giờ là mình phải dày luôn rồi sợ quá luôn rồi đấy vậy là chắc không ăn thua vậy hết cài đó, mình lấy miếng mút mình đẩy luôn đúng không nào? Nào. cá ngày hôm nay đó, ngày thứ hai ngày đầu tiên của ngày hôm qua là nó nó, nó, ra khỏi bể Đấy, mình điều cho mình ờ, để một miếng mút lên mình dặn lại không cho nó bay ra thì mình thấy là cá rất là sung sung giống như là trở lại ngày bình thường này bình thường như lúc mới đầu các bạn ngày đầu thì không thấy không thấy cột đầu mình không thấy cột sưởi mình ờ, phải rút ra bây giờ mình ngấm sữa vô Đấy, mình đầu thì không thấy cột nước thì vẫn thai bình thường Đấy. rồi bây giờ là cái chuyện này là nó kết thúc nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã xem video của Sinochao về chú cá bay à, không chịu nằm trong bể mà chịu nằm ở ngoài Đấy. thì à, cá nó vẫn khỏe mạnh đó có nghĩa là mình phát hiện kịp thời chứ mà chảy hơn khoảng chừng 3 à, phút nữa thì coi như là rồi đó. à, chào tạm các bạn hẹn gặp các bạn trong những video tiếp tiếp giờ này là 7 giờ chiều cá mình là khỏe rồi ăn mình đã cho ăn à, vài viên vài viên thức ăn cá vẫn đớp ăn bình thường à, không có hiện tượng và cũng không thấy hiện tượng nhớt nhớt của cá xì ra à, cá mình bắt đầu khỏe lại mình để cho nó cái <laughs> mút để chặn nó lại không còn tự nhảy ra nữa À, mình mình cũng không biết là cá bị ờ, ra ngoài bể này không biết mình cũng không nhớ là mình cũng không không đảm bảo rằng nó sẽ 10 phút nhưng mà nó từ giá 5 phút tới 7 phút nó chỉ còn cơ hội sống của nó chỉ còn có 10 phần trăm thôi rồi khi mà mình để vô là mình sụp khí oxy rồi trong da bi thay thay ờ, luôn bộ lọc luôn rồi thấy cá nó khỏe hẳn cá bự ờ, cá bự như vậy đừng có cho nó ở hồ 50 nha các bạn nó ờ, không có đủ nha các bạn cho cá nhỏ nhỏ mình ở hồ 50 lúc mà mới bắt về á để mình sợ rồi đó nó sẽ ra ngoài giống như mình đó ngày hôm nay là ngày thứ ba các bạn là cá mình nó khỏe mạnh mình đã thay mình à, thay nước rồi uh, chăm thêm BB, đó cá rất là mạnh luôn mà sung luôn rồi nghĩa là cá đã khỏe Rồi. cảm ơn tất cả các bạn đã ở lại và xem video của mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ hẹn gặp tất cả các bạn trong những video kế tiếp